chào anh em nhé cái video này giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu mà anh em đi ờ, chơi ờ, tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu thì là nó có cái phần trăm mà anh em có thể lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em nhé Đấy, đi lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em nó khoảng tầm 8 đến 90 phần trăm cho anh em không dám lấy 100 phần trăm nhưng tầm 90 phần trăm cho anh em nhé Đấy thì cái cái bộ đồ chơi này nó chính là cái ờ, ngắp tài xỉu hai chiều nha. ngắp tài xỉu hai chiều thì anh em nào mà đã chơi rồi thì anh em biết được hiệu quả của nó rất là hiệu quả cho anh em luôn khi mà anh em đi chơi tài xỉu nhé đấy thì uh, cái nắp tài xỉu này chơi như thế nào đấy, và cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này anh em đi chơi đấy, thì là nó như nào đấy, thì anh em theo dõi cùng với tôi đấy, anh em à, theo dõi cái video này thì anh em sẽ thấy được cái cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó Đấy. thì cái à, ưu điểm của nó thì là khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì là anh em lắc tài lắc xỉu nó đi theo ý muốn của anh em lên tới trăm phần trăm à lên tới chín mươi phần trăm luôn trăm phần trăm thì không dám nói Đấy. lắc tài lắc xỉu theo ý muốn anh em ví dụ như bây giờ tôi đang muốn đang đang ở một bốn năm như này chẳng hạn tôi muốn cái này tôi lên tài cái này tôi lên tài thì là rất là đơn giản thôi chín mươi phần trăm nó ở tài nha mọi anh em này đó ba năm sáu đúng không anh em trái này nếu mà tôi không thích cả tài nữa tôi lại nhảy về xỉu thì rất là đơn giản thôi chín mươi phần trăm nó về xỉu cho anh em mở này một ba năm đúng không anh em Đấy. thì cứ như vậy anh em có thể lắc chén đi chén ở hay là anh em có thể giữ được Đấy, anh em có thể giữ được bao nhiêu chén cũng được bao nhiêu trắng cũng được thì tất nhiên rồi nó phải có cái tỷ lệ phản Đấy, tất nhiên phải có tỷ lệ phản nhưng cái tỷ lệ phản ở đây nó rất rất là ít cho anh em nhé Đấy, đây là cái cách chơi tài xỉu hiệu quả nhất 2020 này dành cho anh em đi lắc cái hay là cái um, hay dành cho anh em nào đi, đi đánh tài xỉu bịp anh em đi uh, bịp tài xỉu ờ, bằng cái bộ đồ chơi này bằng cái bộ đồ chơi uh, nắp tài xỉu hai chiều này thì anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng nhé đó đây ờ. test cho anh em vài chén nữa để cho anh em thấy hiệu quả nó này đang uh, xỉu đúng không tao tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này Đấy, 2, 3, 2 Tiếp tục là giữ xỉu cho anh em này Đấy, 2, 3, 4 Đúng không anh em Tiếp tục giữ xỉu cho anh em này 1, 1, 4 Đấy. Không thích xỉu nữa Tôi sẽ lên tài cho anh em này lên tài này Đấy, à, tài này tiếp tục giữ tài cho anh em này Đó. tài tiếp này Đó, tài tiếp này không thích tài nó xuống xỉu này một một năm, đúng không anh em thì cái uh, bộ đồ chơi tài xỉu uh, nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương ấy thì uh, anh em nào mà muốn sở hữu hay là anh em nào mà muốn đặt hàng à, muốn đặt hàng hay là muốn uh, làm cái uh, nắp tài xỉu ừ, ví dụ như cái nắp uh, nhang mũi nắp uh, sơn hay là nắp cống một xị hay là nắp, nắp mk nắp mũ nắp bằng nhựa mk thì là anh em cứ liên hệ với tôi nếu mà anh em muốn đặt liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đấy, thì anh em chỉ cần đợi trong vòng hai tiếng đồng hồ là anh em có cái nắp để anh em về anh em chơi nhé Đấy, là bất cứ cái nắp nào của anh em kể cả tài xỉu bầu cua nhé đó thì uh, cái video này tôi muốn chia sẻ cho anh em về cái, cái cách chơi tài xỉu bịp cái cách đánh tài xỉu mà nó hiệu quả nhất 2020 này dành cho anh em mà cái tỷ lệ giành chiến thắng của anh em lên tới 90 phần trăm cho anh em khi mà anh em sử dụng cái nắp tài xỉu hai chiều này hay là cái nắp tài xỉu âm dương Đấy, dành cho anh em đi ờ, lắc cái thì anh em lắc tài lắc xỉu theo ý muốn nhá Đấy thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em để anh em xem video nhớ kênh và chia sẻ nhé chào anh em